vậy là vú ờ, bán cái này là mấy năm rồi vú ba năm rồi tại vì rồi. lúc đó cần hơn thì có hai ba người bán hả dạ. rồi đi làm mướn hai mướn dạ. con nhắm cái bỏ ngày này ra vú làm cái cái cái gì vú sắp đây nhìn cái mâm bánh của ờ, vú đó không thấy rất là ngon luôn ha các bạn đó, ờ, có nem nè rồi uh, chả lụa rồi uh, nem nướng nem chua nem chua chả quế chả quế bánh cơm vú hôm nay nhiêu tuổi rồi vú 67 bảy hả vú ở nhà vú có uh, con cái gì không có sáu đứa con bây giờ có chồng hết rồi còn có một chị đó là bị ờ, bị ờ, có cái máu xanh đó con hiểu không dạ. thành phố 6 giờ sáng một ngày mới lại bắt đầu khi mọi người đều chuẩn bị cho đầy ắp bộ về công việc thì đó cũng là lúc có một cụ bà năm nay gần 70 tuổi. Vẫn hàng ngày với chiếc xe cũ kỹ đầy dọc mỗi con dùng để mưu sinh. Đó chính là cụ bà mà mọi người xung quanh thường gọi với cái tên rất là chiều mến, Vũ Quy Nhơn và hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng Phước đang có mặt tại đường Nguyễn à, à, Diệt Hồng của thành phố Cần Thơ à, món ăn à, mà Phước nói sắp tới đây đó chính là món bánh nước chả lụa đó thì nó được bán vô khoảng khoảng gần 70 tuổi đó, mỗi buổi sáng thì cụ thường đẩy xe dài dài trên đường này để cụ bán và những bánh của cụ nha rất là ngon luôn ớt ờ, vú đừng có bỏ ờ, đừng có bỏ nem này nhìn cái mâm bánh của ờ, vú đó không thấy rất là ngon luôn ha các bạn đó, ờ, có nem nè rồi uh, chả lụa rồi uh, nem nướng nem chua nem chua chả quế quế bánh tôm bánh tôm cái này là mỗi buổi sáng là vú mấy giờ vú thức dậy vú làm vú 3 giờ 3 giờ sáng hả vú mấy hộp em một hộp 3 giờ mà cho tới 7 giờ là 7 giờ là 7 giờ 5 là chạy ra lộ đó dạ bảy giờ bán ngay nhà thuốc Minh Sang chín giờ bốn mươi à, là bảy giờ ra bên nhà nhà thờ đầu đầu đường Lý Hồng đó dạ đúng à, ờ, chiều á ba giờ bốn mươi ngay chân cái cái nhà thờ nhà thờ Nguyễn Đầu đường Nguyễn Hồng đó Dạ Rồi 4 giờ 20 là nhà trẻ bông sen Tối không? Tối không? đa phần khách à, chú đều à, mua hộp đem đi học sinh có sinh viên có dân làm có cứ ai mua thì à, vú uh, à, xe lại cứ khoảng bảy giờ rưỡi vú sẽ đậu xe ngay cạnh à, nhà thuốc nè rồi trước cửa cái mặt tiền tiệm bên đây vì tiệm này thì nó mở cửa trễ nên cỡ khoảng 9 giờ 40 vú sẽ di chuyển qua trước cửa nhà thờ bên đường Mậu Thân. không biết sao Cái bánh tôm này ai cũng khen ngợi nhiều khi du lịch nó đậu về vậy nó mua nè. Dạ. cái bánh tôm này bà mua ra nó không có này làm cái này chiên vú hôm nay nhiêu tuổi rồi vú 67 bảy hả vú ở nhà vú có uh, con cái gì không có sáu đứa con bây giờ có chồng hết rồi còn có một chị đó là bị ờ, bị có ờ, cái máu xanh nó con hiểu không dạ. nó con hiểu không dạ. lâu lâu chị đi xỉu làng vậy đó dạ là, là ở với vú chị đi chợ đi búa chỉ làm chuyện với vú nè dạ dạ bán ngon mà rẻ cứ hỏi nó có lên giá không là biết không sinh nhiên học sinh rất nhiều u mình ưu đãi cho mấy đứa đó dạ với mình bán đồ nó con nha mình phải có cái tâm không có tâm mình không có bán được dạ dưới đây là sinh viên còn lại mấy đứa ơi cho con bánh nghèo chứ không được lấy tiền ở ngoài tiệm là mình phải mua thêm ờ, mấy vú hai ba ngàn ờ con ăn con nói vú ơi cho con ờ, bánh nghèo rất nha là vú không không có lấy tiền tại vì mình nhớ kỹ sinh viên nó nhờ cái số đông dạ ví dụ vú mặn 10 kg vú vây mặn 12 kg hai kg đó là vú biết tặng cho tụi nó dạ dắt chưa đó hả là vú biết nó bỏ cơm vào hồi ờ, hôm qua chiều hôm qua đó con có mua một hộp về ờ, con ăn ở chú à, dạ, đó buổi trưa đó con dạ. chạy ngang ngay chỗ nhà thờ bên bệnh đó. Dạ, xong con mới hỏi chú bán ờ, chừng nào đó rồi con về xong cái vợ con nhà nói ủa sao không chịu mua cho em luôn. Trời hộp gì nhiều và hỏi nhiều nó có 15 ngàn à. Nó trời trời nhiều vậy. Ngày mai nhớ mua cho em với Nga nó để sáng mai anh lại vú anh quay phim xong rồi có gì rồi anh mua cho. biết ta nói ta nói với vú là quá đơn giản dạ. giống ăn bánh không không không không có để ý dạ. nhưng mà khi ăn rồi mới biết con mình ngon không dạ, thật sự là chạy ngang qua nhìn vô không có thấy cái gì mà thấy nó bình thường, bình thường. Ờ, thấy bình thường không nhưng mà vô nhìn cái mâm bánh rất là ngon luôn dạ, nãy con con nhìn thấy tại, tại vì dạ. con biết không mấy người đó người ta cứng cựa cửa đó như dạ. cứng cựa rồi cứng cựa rồi cho nên người ta mới mặn được cái cái sản phẩm ra như vậy vậy là vú ờ, bán này là mấy năm rồi vú ba năm rồi tại vì lúc đó cần hơn thì có hai ba người bán hả à. à. này con biết ờ, mấy người ở tù dạ. chứ họ chán bánh mà bỏ cho người này kia bán như ngày xưa là biết chán bánh nước có bán được bánh nước chứ không có biết chán bán được trời ơi con thấy là theo vú bán một buổi chiều là 70 kg đó con nhìn là con nói người ta trắng ở trên rồi xe bây giờ nó đậu như vậy đâu có được đúng rồi ồ hồi xưa á người ta sẽ có phần bài không á chú thì ngồi tuốt cái dưới hai cái giống còn người ta đứng ở trên ta không xuống vậy nè <laughs> dạ còn mấy người ngồi ngoài ăn không ăn đi nhưng mà sự thật vô cái chợ ơi cái bà đó nó đánh cái đứa ở dưới đường Ngô Quyền á đường Ngô Quyền ờ. đường Ngô Quyền giờ ở dưới nó phát triển quá trời ờ, ngay chỗ ngân hàng ngân hàng ngày xưa cái quán đó đúng rồi ngay chỗ ngã tư á ừ, giờ là đó. Dạ. ngay chỗ cổng sau của hàng dạ. cấp mắt đúng không đó, dạ, đó, chỗ bà giữ xe á cái quán bên nhà nhà thuốc tây nó nằm qua à. qua với ngã tư Ngô Quyền đường xuống một kẹm ăn ngọn đó dạ rồi rồi con biết là quá trời bán bán một buổi chiều bảy chục cái lô đó bạn dắt sáng bán có được sáng xuống hàng cho tới ba giờ chiều khi nó bán là tới năm mấy sáu giờ hết hai cái mâm bánh nó vô mà để một cái người ta hết một cái miếng bánh lớn thì mình dung lên này nè cho rằng cắt hoài cho là hết thôi sao này chỗ đó bây giờ nó dời đi ra ờ, mở ngân hàng này kia nọ đó dạ mình bây giờ nó có nó kiểu đó được rồi hẹn gặp lại các bạn ở ờ, ờ, video clip sau ha à, nhớ đăng ký uh, lên để ủng hộ mình động lực cho mình à, làm những cái video sau đó nhìn cái hộp rất là ngon luôn các bạn